đau tới mức không biết đau này đau tới mức mình phải mỉm cười với nỗi đau đó sẽ nghĩ em ổn nếu mà sự việc tốt để làm người tốt nếu chọn thì đó được gọi là tình yêu yêu có nghĩa là cho dù biết mình không hết mình phải trả giá nhưng mà vẫn muốn cố mềm lòng thêm một lần nữa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 thế nhưng tụi em lại bị một rào cản lớn hơn đó chính là bà của em gia đình bạn ấy đã biết hết mọi chuyện của em với bạn rồi nhưng gia đình em thì chỉ mỗi mẹ biết còn ba em luôn cấm cản tụi em yêu nhau ba luôn nghĩ khi bước vào tình yêu em sẽ sa sút việc học mỗi lần ba nhậu say về đều đem chuyện này ra để trách mắng em và cả mẹ em nữa em nên làm sao bây giờ đăng cái tấm ảnh hai bàn tay của em và anh nắm nhau trên mạng xã hội vì thật tâm em muốn nói với cả thế giới là em yêu anh em chỉ có một mình anh thôi nhưng mà chỉ một giờ sau khi phát hiện ra em đăng bức ảnh đó Anh bảo gỡ xuống Em hỏi lý do Lúc đó thì anh bảo ờ, Tại vì anh vừa thấy bạn gái cũ của anh đăng một bài đăng buồn về tình yêu Anh rất là yêu em Nhưng mà hy vọng là em sẽ hiểu cho anh Và hiểu cho bạn gái cũ của anh Hiểu cho anh và hiểu cho người đó Ủa vậy ai sẽ hiểu cho em Nếu như mà bây giờ bạn có cảm xúc với ai Thì cứ hết mình với người đó đi Nếu như bạn đang có cảm xúc với anh A Thì hãy cứ hết lòng với anh A còn nếu như mình cảm thấy là không thích cái anh bên này hơn thích anh B hơn thì mình cũng hãy hết lòng với anh đó nhưng quan trọng nhất là biết yêu người và biết yêu mình biết yêu chính bản thân mình thì lúc đó mình sẽ ưu tiên mà để có được những cái sự lựa chọn tốt nhất cho dù mình có mạnh mẽ về ngoài tới trường nào thì lúc mà trở về nhà thì cái nơi mà mình sẵn sàng là con người thật của mình đấy ngoài trừ ba mẹ gia đình ra thì chính là một người đàn ông mà đủ để cho mình cảm thấy là mình tin tưởng và mình có bao nhiêu đó show up hết ra yêu đó là chấp nhận những cái điều không hoàn hảo của nhau không tốt của nhau mình chấp nhận hết những điều mình vượt qua được những điều đó mình bước tiếp thì mối quan hệ đó nó mới vững chãi và đi đến cuối cùng được tôi cứ nghĩ chỉ cần là một người mẹ tốt một người vợ tốt thì sẽ có một gia đình hạnh phúc nên tôi không biết là anh cần nhiều hơn là một người vợ tử tế anh chửi ới tôi thế nào cũng được anh sỉ nhục tôi thế nào cũng được nhưng mà ngoại tình tôi không bao giờ anh có biết điều vô xuẩn nhất của một người đàn ông là gì không là tự tay mình thắt cổ nó cơ của mình chính con cọp cái thứ được bán này. Sợ là chỉ để chiều cưng Chứ không phải để còng lưng cúi đầu Nói phải tử tế từng câu Chứ đâu phải chửi trên đầu người ta Vợ là vợ của riêng ta Chứ đâu phải để người nhà phải chung Vợ là để sống thủy chung Chứ đâu có phải phục tùng người dân Vợ mà chóng mặt đau lưng Thì chồng thì phải cơm bưng nước mời Làm lụng thì phải ăn chơi Chứ đâu có chuyện cả đời làm dâu Vợ là hạnh phúc dài lâu Cha mẹ có tốt cũng đâu có sống hoài Về già mình không còn ai Chỉ còn có vợ mỗi ngày chăm lo một mối quan hệ với đối phương á uh, mình không thể đánh giá được là người ta tốt hay là xấu trong cái lúc mà hai người yêu nhau đâu khi yêu có những người bản tính người ta tốt là tốt có những người khi nào còn yêu thì mới còn tốt hết yêu là hết tốt